Ok, xin chào các bạn cho channel mình nha, mình là Jackie đây Mình uh, Hôm nay mình sẽ quay chơi trái mắt ma các bạn Thì đáng ra mình sẽ chơi mắt ma V2 cơ Nhưng mà kết quả là Mấy ngày nay mình đã cố gắng thức tỉnh rồi nhưng mà giờ nó rất là lag Mình thức tỉnh đó, không phải là <coughs> không phải thức tỉnh thất bại mà do máy tính mình nó rất là lag nó thức tỉnh không được kiểu nó đang đánh giữa trường mà cái tự nhiên nó được máy nên giờ mình sẽ review cho trái mắt ma V1 trước nữa đó mấy bạn thấy là mới ở chiêu V thôi nó đứng đi. thật ra mình đã có hai skill thức tỉnh rồi đấy nhưng mà mình sẽ không chơi skill thức tỉnh được bởi vì uh, này mắt mai v 1 mà đang chơi mắt mai v 1 thì đặt đều uh, v hai ha, skip map v hai một phần skip map v hai thì nó rất là kỳ nên mình sẽ chơi full map v một đã thằng kia nào mình đánh hụt không thật ra mình có hai skill tỉnh mắc ma rồi đó mà cái vợ là là cày thức tỉnh không được nó cứ bị đứng máy mà rồi cái thanh niên chi rồi nữa này mới bị sang Berti xong nè mình đang là trái magma này chứ thật ra mình định cái lửa bằng electric claw mà đúng, nó muốn lên electric claw thì mấy bạn thì mấy bạn có thể sáng mắt sau giờ không chấm bốn tối đây nhưng mà mình thấy điều kiện nó để mà combo cho bốn tối nó khá là mệt ok đó xài trái ma no battery của melee nó khỏe hẳn sao chơi bóng tối thì đến mà chưa bằng nghĩ đến chiếc cà lo đoạn cuối cùng mới thì éo cọ éo được nó không được các bạn À mà bạn mình có một chiêu ép của chấm ma rồi nè Tại là mình có chiêu Z và ép của mắt ma rồi nhưng mà mình sẽ không xài chiêu Z nữa mình chỉ xài chiêu ép nữa mà mình xin phép là mình sẽ xài chiêu ép đầu tiên vì mình cần phải bay mình cần bay mình vâng, xin phép bạn là sẽ chia ép các mã thông tin vì mình cần bay Ráng ra mình đã tự thúc tỉnh phu chiêu rồi đó mà các bạn không được do nó lát bị hỏng gì á giờ việt nam đổ hết mấy cái cáp rồi ơi nhưng mà mình cũng quên quay video thêm kia bạn rồi cái chết của mình ấy mình đã quên quay video với các bạn mình sang party được 3m mình sang được 3m rồi ma này thì mình cái combo cũng được đó mà muốn mình cũng có thể là combo nhưng mà combo điều kiện nó phải dễ trái đá ấy, thì điều kiện nó phải có spiking trading mà trong cái đạc phụ của mình thì nó có nó lào được mạc chính là Samuji Muji V2 mà không muốn đổi. ấy đó rồi đứng trên mặt nước rồi nè nó bật tọc đi nhanh luôn các bạn xem mà nó có để chút chút lắc hay gì thì thông cảm luôn nha do mấy mình cũng yếu anh nhưng mình cũng mình biết bạn uh, có thể tầm vài nếu mà mình được danh mình cho tiền tiết kiệm ấy thì có thể mình sẽ mua luôn cả chiếc máy tính mới mà máy tính ở đâu chính là ở Samsung ấy thì lúc nếu mà có máy tính mới thì sẽ mượt mà hơn đó nên mà cái này sẽ mượt mà hơn mà đa mắc ma to ha mà sao chứ chưa em trái mắc ma đồng để bay và đồng thời cũng gây đam nữa cái đó là chia ngoại lệ mình xin phép xài mà chia z ấy, thì mình đến khi rồi tức tỉnh full trái mắc ma mới xài ủa magma Aston hay sao vậy what do mình đang xài mắt ma V1 với nên nó, nó, nó yếu rồi mà chính nó mình xài mắt ma V2 đánh này là lẻ lắm mắt ma V2 mình chơi đã giờ mình chơi đã do mình từng chơi với app của bạn mà có cái cái skill mắt ma V1 mấy bạn thấy cái mấy cái dòng mắt ma như nó ảo luôn nó kiểu đẹp hơn so với V2 V2 mình bật âm thanh lên thì cũng mình ờ, khi chơi mấy bạn có thể tắt sao không bật âm thanh lên đi cho mình tối lúc nào cũng có bật lên mà nhưng mà khi nó mình nghe được âm thanh đó chứ mấy bạn chẳng nghe được gì trơn đừng động bật cứ giữ rồi tình đánh hụt Ủa mắt mang có tên không vậy mấy bạn? Chưa xe có tên hả? chia này chia về ôi chết chết chết, chết nó sắp nhập mình mình à, kiểu kẻ đấy chứ cà lo à đó mình riêng đánh vào trái mắt mai luôn mình cà đấy chứ cà lo cái đầu cứu mình sẽ đánh vào đấy chứ cà lo giờ bị em mình 8 phút rồi mình chỉ về tầm 10 phút thôi giờ nếu có bô bóp bô ăn cóc nó nó spawn nó thì đánh được thì may giờ nó lắc rồi ôi rồi ơi này đã được rồi à, nhưng mà mấy bạn đi đi điều kiểu nào hầu như các youtuber roblox giờ đều có tập về bố rồi đúng không nhưng riêng tôi chưa có vì có vì có đốt đánh đốt kia mà có mảnh gương nên bạn nó có mảnh gương rồi mình đéo có mà giờ video đã tới 9 phút rồi bạn ơi mình tới kia thì nó cũng tới 10 phút tròn rồi nên thôi mình sẽ nghỉ nghỉ video từ tại đây đây khi xem xong video này các bạn hãy cho mình một like một sub subscribe và nhớ là cái chùa đã nhận Thomas Investor kênh của mình nha và ủng hộ mình ra video tiếp theo và đừng xem chùa nữa chứ là mình xem chùa mình rất là mệt luôn trời ơi 98,8% xem chùa còn 1,2% đăng ký mà thôi bye bye mà thôi các bạn nhớ đăng ký like share video mình nha giờ thì bye